ok rồi chúng ta quay trở lại cái bài học nhé rồi sau khi anh chị em mình cài xong cái plugin này anh chị em mình bấm vào, vào phần plugin và vào thiết lập nhé thì nó ra một cái bảng như này nó, nó ghi là Google API setting bây giờ chúng ta sẽ cài đặt cái API để chúng ta có thể chuyển dữ liệu chuyển dữ liệu từ web form sang Google Sheet thông qua cái cổng một cổng API đó thì chúng ta sẽ cần cái mã mã client ID và cái mã client script thì để lấy cái mã này anh chị em mình bấm vào phần uh, here ở đây nhé, nút màu tím này bấm vào đây và nó ra một cái bảng uh, hướng dẫn bằng tiếng Anh quy trình tiếng Anh nhé rất dễ đọc các bạn nhé Đấy, các bạn có thể là bấm chọn chuột phải và chuyển sang gì ờ, sang tiếng Việt để đọc đúng không thì tôi đọc tiếng Anh quen rồi thì anh chị mình bấm vào phần uh, click here ở đây here để chúng ta kết nối gì kết nối với uh, Google nhá và bây giờ chúng ta thì chỉ cần làm theo thôi làm theo hướng dẫn của uh, thằng này nó chỉ thôi rồi bấm vào đây đúng không bước một là tạo cái new project mới thì chuyển qua đây này à, bạn ở đâu tôi chọn Việt Nam thì bạn đồng ý dịch vụ không thì bấm đồng ý này bấm email update tôi muốn gửi à, thông tin cho bạn những thông tin mới nhất thì bạn có đồng ý không thì bấm tích vào đây tôi đồng ý và bấm tiếp tục rồi tiếp theo này là chúng ta sẽ tạo một cái project mới nhá này bước một là create new project ok tôi sẽ bấm vào đây bấm create tạo một cái project mới và chúng ta đặt tên cho cái project này là cái project name này anh chị đặt tên bất kỳ nhá tôi ghi là uh, rửa xe à, khuyến mãi đúng không khuyến mãi rửa xe đấy tôi chạy chương trình rửa xe cho một cái trung tâm ờ, ở dưới ờ, Long An và sau đó bấm tạo xong rồi đúng không bấm tạo xong rồi rồi sau đó làm bước tiếp theo là gì rồi để tôi bấm tạo đã anh chị bấm vào phần create cho tôi nút màu xanh xanh này đợi một chút nha đợi một chút để nó tạo một cái dự án mới ok như vậy đã tạo được một cái dự án mới tên là khuyến mãi rửa xe rồi tiếp theo là gì rồi, bước số 3 này bước số 3 là gì nó hiện ra một cái thông báo như này thì mình bấm vào đây mình bấm vào đúng không mình bấm vào cái ờ, chọn cái project ok thì bấm vào đây luôn chọn cái project này đó rồi xong kéo xuống tiếp nó nói gì tiếp theo nó bước số 4 này bước số 4 là chúng ta à, bấm vào phần bấm để chúng ta gì bật cái dịch vụ lên à, ok bấm dịch vụ này lên đúng không thì tôi quay trở lại đi tôi uh, quay trở lại bách trở lại và tôi bấm tôi bấm đây enable API and civics bấm bật lên rồi tiếp theo này nó bảo tiếp gì à, bước số 5 là gì chúng ta gì tìm đến cái Google Driver API sau, sau đó anh chị bấm chọn vào à, tôi tìm đến kéo xuống dưới này hiện gì đây bấm go ít đi kéo xuống dưới chúng ta chọn đây chọn cái Google API bấm chọn và bấm bật lên lên enable lên tôi làm theo hướng dẫn thôi rất đơn giản các bạn nhé đấy tôi không đọc được tiếng Anh mà tôi gì tôi có thể tôi hiểu được cái nghĩa nó rồi sau đó gì tiếp theo nó bảo tiếp là gì đây tôi bật xong rồi enable xong rồi này và bước số 7 là gì là bạn phải click vào API and dịch vụ ok tôi chọn click vào API and dịch vụ đây click vào đây đây nha bạn nhé rồi sau đó nó bảo gì tiếp click xong này sau sau đó vào phần library ok library đây rồi sau đó làm gì tiếp nó bảo là gì à chọn cái Google Sheet API tôi kéo xuống này tôi tìm cái Google Sheet đây Google Sheet API bấm chọn rồi gì đây chắc bật đúng không và sau đó bạn hãy bấm bật lên tôi bấm vào phần enable lên tiếp theo là gì đây kéo xuống dưới này bước xuống số 11 lại gì uh, again click on API lại bấm lại vào cái API này cái dịch vụ này rồi đã kích hoạt xong rồi đúng không lại bấm vào đây API and specific bấm vào đây rồi chúng ta xem à, tiếp theo là click vào phần này ờ, o a u t h này đó, bấm vào đây rồi tôi chọn số đúng vào phần a o a o a u t h bấm vào đây rồi sau đó là gì kéo xuống dưới nó bảo chọn gì đây rồi mày gì mày có thể chọn external hoặc một loại khác sau đó mày mới nhớ bấm vào phần gì create ok sau đó tôi bấm vào phần tôi chọn không chọn được tôi bấm vào phần create đi tôi bấm vào external đi bấm create đó rồi sau đó là gì rồi mày hãy đặt tên cái này cái cổng này cái dịch vụ này app information mày đặt tên cho nó là gì rồi tôi sẽ <clears throat> tôi đặt tên nhá đó rửa xe chương trình chương trình rửa xe miễn phí khai trường Rồi, ờ, sau đó gì mình hãy nhập cái mail nhá chọn cái mail mà chúng ta gì chọn cái mail của chúng ta đã đăng ký vào đây đúng không sau đó là gì kéo xuống dưới nó bảo cái gì đây copy cái mã domain Google API ở phần setting page ấy ok tôi hiểu rồi rồi tôi sẽ kéo xuống dưới chọn đúng cái vị trí nha các bạn chọn đây đây chọn đúng vị trí rồi sau đó tôi bấm vào add domain rồi cái auto domain này nó là cái này này đó tôi copy để nó cái này copy cái này nhá các bạn nhá tôi chuyển qua đây chuyển qua đây tôi dán đồ bên vào rồi dán cái lên này vào rồi sau đó làm gì tiếp nó bảo gì đây rồi địa chỉ email là gì tao muốn liên hệ với mày tôi chỉ nhập địa chỉ email vào đây đó có có thể copy cái địa chỉ email này tôi sẽ copy địa chỉ email copy chuyển vào đây ờ, tôi dán lại vào đây đấy những phần nào ô đỏ đỏ ấy là chị yêu cầu phải ờ, phải dán nhá ờ, nó bảo gì đây rồi sau đó mày bấm vào phần save and continue rồi tôi bấm vào phần save and continue rồi đến bước số 2 đấy rồi hướng dẫn tiếp này sang bước số 2 bước số 2 rồi gì lại bấm save và and continue save and continue bước số 3 nào à, lại bấm tiếp vào save and continue ok bấm save and continue rồi à, cho nó kéo xuống này kéo xuống 17 là click back to dashboard ồ kéo xuống à, back to dashboard rất đơn giản các bạn nhé rồi lại kéo xuống tiếp này bước 18 này bấm public app này lên đây bấm public app này lên đó rồi cái gì đây nó bảo gì đây sau đó là bấm uh, xác nhận nhá bấm vào rồi bấm tôi bấm vào xác nhận này để public app lên nhá rồi cho lên đã rồi sau tiếp theo là gì bước số 19 là click uh, à, phòng create đây đây bấm vào cái hàng hàng này các bạn nhé rồi bấm hàng là có cái hình cái khóa này ổ khóa này một là bấm vào đây sau đó bước hai là bấm create đúng không rồi chuyển vào đây đây bước một đây cái hình ổ khóa đây, bấm vào hình ổ khóa này <clears throat> rồi bước hai là gì tạo một cái uh, chứng chỉ mới chứng nhận mới này bấm vào đây nó bảo gì đây rồi sau đó là nhớ chọn cái uh, calendar ID nhá O A U T H này rồi tôi bấm vào chọn này O A U T H calendar ID bấm chọn vào đây rồi nó bảo sao rồi tiếp theo này và bấm chọn đây đúng không rồi bước tiếp theo nó bảo gì chọn cái web application web application hả ok chọn thôi web application tiếp theo là gì phần name này nhập cái tên bất kỳ vào đúng không đây là gì tôi cái tên là rửa xe ừ, chưa xong mà bách trở lại đi web rửa xe miễn phí rồi ok tiếp theo là gì sau đó là gì là ở cái cái mã này cái đường link đây đường link này tôi kéo xuống dưới đây kéo xuống dưới nha là anh chị em nhớ bấm vào nút này nút SURL đây authorize đây rồi là gì redirect URL anh chị bấm add URL rồi cái mã này nằm ở đâu cái đường link nằm ở đâu anh chị chuyển sang qua bên này nó đây đây nó trên, trên đường link này các bạn nhé bấm copy đường link này chuyển vào đây à, tôi dán vào đây spad vào đây ok sau đó là gì là bấm vào phần à, tạo đúng không create rồi bấm create create và đây chính là hai cái mã này các bạn này đây hai cái mã này hai cái mã cái mã này do Client ID và cái mã do Client Secret là anh chị phải copy nhá đây tôi bấm copy cái mã này copy rồi ID tôi dán vào mục ID rồi cái Client Secret security thì bấm vào mục client security đây bấm vào và xếp lại đây rất tuyệt vời và sau đó gì là client token thì tôi bấm vào phần click here tôi bấm vào đây tôi bấm đăng nhập chọn đúng tài khoản của gmail của mình và tôi bấm vào nâng cao đi tới không an toàn đi và tôi sẽ bấm tích vào đây tích tất cả ô đấy nhá bấm tích vào đây nó chỉ cho bạn xem này đó nhìn thấy tôi biết làm này ừ. đấy, đến đây là hết rồi đúng không hết hướng dẫn rồi thì đến, đến chỗ này tôi hiểu vấn đề rồi anh chị em mình bấm tích hai ô hai ô này sau đó bấm vào tiếp tục của tôi để cho gì cho thằng à, cái ứng dụng này được phép à, kết nối với uh, Google Sheet nhá cho phép ok bấm xếp lại tiếp là xong rồi và bây giờ chúng ta cùng thử nghiệm nhá tôi sẽ vào một cái form đã làm sẵn ở trên cái element chúng ta sẽ vào một cái form rồi cái form này thì tôi đã làm sẵn rồi rồi ờ, cái phòng này anh chị em chú ý đây, cái phòng này là họ tên và số điện thoại đúng không? Thì để tôi bấm vào phần chỉnh sửa đây. Rồi sau đó tôi kéo xuống phần à, action after submit. Tức là sau khi là là sau khi cái hàng bấm vào nút đặt chỗ ngay này, ờ, đặt chỗ ngay à, nhập họ tên số điện thoại xong, anh chị em mình bấm vào phần action after submit này, tôi sẽ thêm một cái à, cái plugin này. Đấy, thêm cái vkp vkp sin sys bấm chọn đây. Rồi sau đó là tôi tôi chọn phần vkp đây chọn đúng không? Chọn bấm vào cập nhật đó rồi sau đó gì tôi bấm F5 lại nhé nãy là tôi chưa cập nhật lại chỉ bấm F5 lại chúng ta cài đặt xong cái form này tôi đã định sẵn rồi tôi bấm vào phần uh, phần form này đây form vào phần uh, after uh, speed đây và sau đó tôi bấm vào phần uh, tắt đi này tôi chọn lại cái phần uh, đây cái plugin này đây sau đó mở lại ra này đó sau đó gì là tôi đã tạo một cái form ở trên uh, driver rồi thì bấm vào phần email này sau đó bấm vào phần ờ, phần driver này đây tôi đã tạo một cái à, bảng Excel này rồi bao gồm có gì cái tên này là khách hàng đặt lịch này sau đó là tôi nó có trường là họ tên và số điện thoại này chỗ trang tính cho tí là trang số 1 đi là trang 1 Đấy, trang 1 đó sau đó tôi bấm vào tôi chuyển qua đây rồi sau đó gì đầu tiên là mình chọn đúng không chọn là cái cái tên cái tên tên cái file đấy cái tên file là khách hàng đặt lịch này các bạn nhé tôi đã, đã, đã tạo sẵn rồi khách hàng đặt lịch này rồi sheet name là gì sheet name nó là cái à, đây là sheet name là cái này này là cái trang số 1 này đó. trang 1 rồi sheet header là họ tên bấm thêm này họ tên và thêm và số điện thoại vào nhé làm sẵn rồi đó và sau đó chúng ta chạy thử các bạn nhé chạy thử xem thế nào bấm cập nhật và bấm à, xem trước để chúng ta chạy thử này nhập họ tên vào nhập số điện thoại vào bấm đặt chỗ ngay và chúng ta chuyển sang xem kết quả bấm F5 lại xem nhảy chưa đây đây đã nhảy rồi các bạn nhé đã nhảy rồi này đó họ tên số điện thoại đây là khách hàng sau khi hạ nhập thông tin vào ở trên cái form này thì khách hàng sẽ được lưu ở trên Google Sheet này rất là giản các bạn thì anh chị mình cài nhớ cài thôi là cái plugin có tên là đây VKP SINC SIS ở phiên bản 1.3 à, thì à, cái phiên bản này nó sẽ update thường xuyên các bạn nhé thì đây là một cái plugin à, dạng miễn phí anh chị em mình muốn chuyển thành lên dạng pro anh chị em mình bấm vào phần pro version đây để chúng ta chuyển đến pro version thì pro version này là phí là 30 đô cho một ở website đó, anh chị em mình thể xem tất cả các tính năng nha ở trên đây ok À, như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị em mình là cách chúng ta cài đặt một cái plugin để chúng ta có thể đẩy dữ liệu từ web form ở trên Elementor, website WordPress sang nền tảng sang cái phần Google Sheet ở trên Google. Và anh chị em mình thấy đoạn video này hay, hãy nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thành Bình và nhớ chia sẻ video này cho đội nhóm của mình và bấm theo dõi tôi ở trên các nền tảng khác nhau là fanpage Phạm Thành Bình, Facebook Phạm Thành Bình, TikTok Phạm Phạm Thành Bình luôn. Và cuối cùng là tôi chúc anh chị thành công. Xin chào và hẹn gặp chị ở trong video tiếp theo.